好好珍惜，而失去你。后来的我们没有走到一起。说爱，为何你要那么坏？当初是……看的落是我戏的结局却一个恩，妈妈。 nhìn ống kính nghiêng đỉnh đầu mở môi nháy mắt oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng Rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng Ai cool, đứng hình mất 5 giây Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đắp phây hey, Em ăn tối cho nhỏ, nếu rồi mình đẹp nhất thế gian Vợ rất xinh vợ còn rất đẹp Lý do mình bảo như thế Bởi vì vợ quá đáng yêu Vợ mình trông rất là đẹp trai À nhầm vợ trông đẹp gái Vợ mình đẹp nhất thế gian hơn nhỏ nãy Giờ em mua 2 ngàn thì chị phải bán ít hơn ly 3 ngàn rồi chị nãy mua 4 ngàn đi rồi chị bán cho em nhiều hơn Trời em mua mà em so sánh quá, mấy mốt em đừng lại cho chị mua nữa nha Chị tán em không chịu phát nào à. memang lagi tampan, memang lagi tampan. 说你说你爱我，是不是真心话？甜言蜜语听太多，分不清真假。如果真爱我，牵我的手儿来。 मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के in my world where you don't need to be everybody else I see Itu siapa? Laki gue Laki lo? Pacar apa suami? Hmm, ya pacar ya suami Maksud lo? Ya pacar gue ya suami orang असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में जल तेरे So sonamani